vaccine và dàn nhạc không có nhạc trưởng. Phần 1. Sinopharm và dịch là chuyện nhỏ. Người sử dụng mạng xã hội đang truyền cho nhau xem video clips ghi lại phản ứng của dân chúng phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghe nhân viên hữu trách tuyên bố Hôm nay, chúng tôi chích Verocell của hãng Sinopharm. Sau tuyên bố vừa kể, có ai trong đám đông đó đang ngồi chờ được chích vaccine ngừa COVID-19? Hỏi vaccine của nước nào? Một vài người đáp, của Trung Quốc. Có người nhắc, Trung Quốc thì nói Trung Quốc. Sau đó, thiên hạ bắt đầu đứng dậy bỏ về, đám đông càng lúc càng ồn ào với những thắc mắc kiểu như tại sao không thông báo là chích vaccine Trung Quốc? Có người chất vấn nhân viên hữu trách, đâu phải chỉ mình ông, ở đây còn biết bao nhiêu mạng, sao không thông báo cho dân biết? Khi nhân viên hữu trách đáp lại, Giờ có thuốc chích là may rồi, đừng có đòi hỏi. Lập tức có người phản bác. May thì mày chích, mày chích mày chết mày chịu không? Sự hỗn loạn vừa xảy ra vào sáng 13 tháng 8 năm 2021 ở điểm chích vaccine ngừa COVID-19 tại phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, minh họa cho thực trạng càng ngày càng hỗn loạn trong phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam – Muốn đưa sinh hoạt xã hội trở lại trạng thái bình thường thì phải sớm nâng tỷ lệ fully vaccinated. Chích đủ lượng vaccine cần thiết và chờ đủ thời gian cần thiết để vaccine giúp cơ thể có thể kháng cự COVID-19 trong dân chúng lên cao và lên nhanh. Tuy nhiên, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam đã cũng như đang như một dàn nhạc mà các nhạc công sử dụng nhiều loại nhạc cụ khác nhau, thi nhau chơi theo sở thích khả năng của họ và không có ai muốn làm nhạc trưởng. Cứ nhìn vào cách hành xử đối với Verocell của Trung Quốc nói riêng và vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc nói chung, có thể thấy mức độ hỗn loạn thế nào và tại sao không có nhạc trưởng ngày 3 tháng 6 năm 2021 khi thành phố Hồ Chí Minh đã tê liệt vì dịch COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam loan báo đã đồng ý cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm như loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba có thể dùng tại Việt Nam do tình huống khẩn cấp. Hai loại kia là AstraZeneca và Sputnik V Kể từ đó, vaccine ngừa COVID-19 của Sinopharm bắt đầu được chích cho người Trung Quốc đang hiện diện tại Việt Nam, người Việt cư ngụ tại khu vực giáp biên giới Việt-Trung. Việc tiếp nhận cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã từng tạo ra một trận bão dư luận về hai khía cạnh, chất lượng vaccine và trách nhiệm phê duyệt bão dư luận tạm lắng cho đến ngày 31 tháng 7 thì bùng lên trở lại sau khi thành phố Hồ Chí Minh được tặng 1 triệu liều vaccine của Sinopharm và sẽ còn được tặng thêm 4 triệu liều nữa. 5 triệu liều vaccine này cũng là quà nhưng nơi tặng là Vạn Thịnh Phát, một tập đoàn tư nhân tại Việt Nam mua tặng chứ không phải chính quyền Trung Quốc. Trước sự phản ứng dữ dội của công chúng ngày 3 tháng 8 năm 2021, đại diện chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục dùng các loại vaccine như AstraZeneca, Moderna để ngừa COVID-19 chưa sử dụng vaccine của Sinopharm vì đang chờ Bộ Y tế thẩm định về tính an toàn. Đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ trích vaccine của Sinopharm cho những người muốn được chích loại vaccine này. Quyết định vừa kể giúp bão dư luận lắng xuống thêm một lần nữa. Quyết định chưa dùng vaccine của Sinopharm tuy giúp chính quyền thành phố Hồ Chí Minh được dân chúng hoan hô, nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì có thêm cơ hội được chích các loại vaccine ngừa COVID-19 không phải do Trung Quốc sản xuất. Nhưng điều đó vẫn cho thấy một vấn đề đáng ngại trong dàn nhạc. Tại sao đầu tháng 6, Bộ Y tế đã thẩm định cho phép sử dụng vaccine của Sinopharm, mà đến đầu tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh phải chờ Bộ Y tế thẩm định cho phép sử dụng lại. Giới hữu trách không có bất kỳ lời giải thích nào vì thế, người ta tin rằng nguyên nhân dường như chỉ nằm ở chỗ dân chúng thành phố Hồ Chí Minh có thể nổi loạn nếu vaccine của Sinopharm dẫn tới những biến chứng nguy hại đến sức khỏe, tính mạng sau khi chích. Đáng lưu ý là những sự kiện diễn ra sau đó chẳng khác gì hỗ trợ cho suy đoán ấy. Ngày 6 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế loan báo đã nhận được yêu cầu phê duyệt đề nghị giải trừ trách nhiệm cho Sinopharm và Safaco, nơi được ủy nhiệm nhập vaccine của Sinopharm. Bộ này yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trả lời những vấn đề liên quan đến giao dịch giữa Safaco và đại diện cho nhà sản xuất Sinopharm. 5 triệu liều mà Safaco nhập theo đơn đặt hàng của Vạn Thịnh Phát chỉ sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh hay những nơi khác. Nguồn tiền để dùng mua và nếu là tài trợ thì có điều kiện nào đính kèm? Nơi nào chịu trách nhiệm trả các loại chi phí liên quan đến thương vụ, kể cả chi phí phát sinh liên quan đến miễn trừ trách nhiệm cho Sinopharm. Ba ngày sau, hôm 9 tháng 8, chính quyền Hồ Chí Minh có văn bản trả lời Bộ Y tế giống như văn bản của Bộ Y tế gửi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản chính quyền thành phố Hồ Chí Minh trả lời Bộ Y tế cũng được chuyển cho báo giới để họ giới thiệu giúp công chúng thưởng lãm. Không cần tinh ý thì đọc lược thuật về nội dung văn bản trả lời trên hệ thống truyền thông chính thức vẫn có thể thấy Bộ Y tế cố tình kiếm chuyện và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh không ngại trả đũa. Đại loại giữa tháng 6, Văn phòng Chính phủ đã cho phép chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tìm mua và sử dụng vaccine ngừa COVID-19. Safaco là một doanh nghiệp nhà nước chuyên nhập cảng dược phẩm đã từng được chính Bộ Y tế cho phép nhập cảng vaccine. Chi phí liên quan đến mua, vận chuyển, xuất nhập 5 triệu liều vaccine của Sinopharm thì theo cam kết của nhà tài trợ và theo hợp đồng mua bán. Nói chung, Bộ Y tế không cần phải lo. Nếu vẫn còn lo thì Bộ Y tế cứ mở hồ sơ ra mà đọc. Có một điểm đáng chú ý là trong văn bản vừa đề cập, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế xem xét ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm của nhà sản xuất vaccine theo đề nghị của Safaco và văn phòng đại diện cho nhà sản xuất Sinopharm tại Hà Nội, giống như đối với tất cả các lô vaccine phòng chống COVID-19 khác mà Việt Nam đã nhập từ trước đến nay. Đề nghị này chính là minh họa đắt giá cho thấy với các viên chức hữu trách tại Việt Nam hậu quả thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra đối với dân sinh, kinh tế, xã hội, dẫu có nghiêm trọng thế nào cũng là chuyện nhỏ. Với họ, chuyện lớn là chuyện phải đốn nhau. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội, cần oxy cứu bệnh nhân COVID-19 nặng. Hôm 13 tháng 8, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sau ngày 15 tháng 8 và đặt ra mục tiêu đến 15 tháng 9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng báo hiệu tâm thế trường kỳ kháng chiến trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, như vậy trong buổi họp báo sáng ngày 13 tháng 8, đồng thời ông cũng thừa nhận rằng hệ thống y tế đã quá tải. Ông nói, dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc áp dụng các biện pháp xã hội có thể kéo dài. Thành phố đã nỗ lực đạt được kết quả, chúng ta phải có tinh thần tâm thế trường kỳ kháng chiến, trước mắt là đến 15 tháng 9, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm lý dài hơn ở những cấp độ khác nhau. Ông Mãi cho biết, chính quyền thành phố vào ngày 15 tháng 8 sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Ông Mãi nói, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi năng lực tiếp cận và điều trị của hệ thống y tế đã quá tải, vẫn theo trang tuổi trẻ. Trang thanh niên cho biết ông Mãi nhấn mạnh mấu chốt là cung cấp oxy cho việc điều trị bệnh nhân F0 tại bệnh viện để giảm tử vong. Theo Cổng Thông tin COVID-19 của thành phố, trong tuần qua, thành phố có bình quân 3.687 ca nhiễm mỗi ngày – phần lớn là từ các khu phong tỏa với tổng cộng 32.629 ca nhiễm COVID-19 đang được điều trị, trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhận định chung, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Số ca nhiễm đang đi ngang có xu hướng giảm nhưng chưa hề bền vững, số ca tử vong vẫn ở mức cao. Ông Đức cũng nhấn mạnh việc củng cố khả năng cung cấp oxy cho các trường hợp nhiễm bệnh. Một số nhóm thiện nguyện bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế, thương nhân và nhà cung cấp oxy đang hỗ trợ oxy miễn phí đến các bệnh viện COVID-19 nặng đang cấp cứu và cho các bệnh nhân giả chiến trong thành phố. Ông Lê Nguyễn Anh Khôi, một nhà kinh doanh cung cấp oxy miễn phí, chia sẻ với VOA về nỗi đau ông chứng kiến bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hàng ngày tụi mình chứng kiến những ca F0 không thở được, rồi từ từ người ta chia tay hết. Rất đau lòng, cũng mong nhiều mạnh thường quân chung tay để đẩy lùi đại dịch này. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 12 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3.800 ca tử vong, trong tổng số 4.813 ca tử vong vì COVID-19 trên cả nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội